Ok, chào mừng các bạn quay lại kênh Hàn TV Thì hôm nay tiện mới mua cái loa của Misomi ấy Thì mình làm clip ờ, tập hợp review cho các bạn luôn nhé Thì ờ, cái nguyên nhân mình mua cái loa này á là Nó vừa có loa vừa có mic luôn Nên là khi mà mình làm cái khi mình à, làm work from home á thì à, nếu bình thường các bạn mà họp ít thì không sao nhưng mà nếu các bạn họp nhiều á họp cả ngày luôn đeo tai nghe rất là mệt thì sẽ có những lúc các bạn muốn à, nghỉ ngơi bạn có thể có một cái à, một cái loa mà nghe ngoài thôi không phải đeo tai à, chất lượng à, theo giá trên mạng cũng khá là ok à, nó có thể có mất nữa thì mình có thể đàm thoại à, mình không cần phải đeo tai nghe nữa rồi mình sẽ đập hộp nó ra cho các bạn coi bên trong nó có những gì nhé rồi. rồi ok đây là mình sau khi mình đập hộp ra nhé tức là mình mở bung hộp ra thì nó nội thất nó như thế này nó có một cái hộp giấy à, để đựng cái cái loa ở đây và bên trong nó có một cái sợi dây để các bạn đeo nó treo ở trên túi ừ. rồi à, cái hộp mình thấy khá là chắc chắn à, chỉ vậy thôi không còn gì khác nhưng mà cái lúc mình xem ấy, thì cái thiết kế nó hơi hơi có chút là nó không có ưng ý với mình lắm tại vì cái cái này là cái loa mình muốn để, để bàn nè đó thì khi mình để ở bàn như này đúng không để cái kiểu đứng này thì nếu mình muốn điều khiển nó thì cái phía dưới nó mới là cái hàng nút điều khiển này các bạn dưới này nó có cái nút nguồn nè rồi à, nó có cái nút uh, tiếng nói này ví dụ như mình muốn muốn cần cho cái thiết bị hay là mình muốn à, ví dụ như gọi thoại bằng tim á thì mình có thể bấm vào đây ha để mình thoại thì lúc đó mình phải lật ngược nó lại thì mình mới thoại được còn không thì rất rất là khó à như vậy lật ngược lại thì nó lại bị che mấy cái loa à. nên là thấy thấy cái thiết kế này nó có vẻ hơi dở nếu mà nó mu được cái nút ờ, thoại này lên đây này hoặc là cái nút với cái nút nguồn này lên đây á, thì quá đẹp à, à, chỉ vậy thôi còn đây là chắc là cái lỗ mít ừ, lỗ mít này để cho các bạn thu mít cho thôi rồi còn ở bên này là nó sử dụng USB à, ờ, ờ, cái này là micro hay là USB Type C ta cái này là micro USB à, à, giờ này mà vẫn xài micro USB Type C thì nó hơi hơi hơi cộ một xíu rồi ừ. cái này à, mình nghe quảng cáo nó là cái loại mới á mà sao cái cái cổng kết nối nó lại là micro USB à, không phải là Type C rồi ok giờ test thử chất lượng thế nào nha rồi bây giờ mình khởi động nút nguồn lên rồi đó giờ mình sẽ kết nối thử vào trong cái cái à, máy của mình nha đây thì nó sẽ tìm ra được cái à, thấy là cái Bluetooth nó là uh, Mi BT18 này các bạn con nét được thôi. đó thì cái cái tiếng của nó là tiếng Trung Quốc nhé, không phải tiếng quốc tế ha à. thì do mình cũng đoán được là nó nói gì nó nói là cái thiết bị connected thôi không có gì hết rồi sẽ nhận giống như nhận một cái tai nghe vậy đấy rồi bạn vô đây bạn kiểm tra xem là cái mic nó có nhận hay không vô input rồi mình thử nè tầm lên nói alo alo alo alo 124 Mình thấy là cái cái input level nó có thay đổi đó, đó Tức là nó nó có thể cái mic nó có thể hoạt động ok ha Giờ mình thử xem cái âm thanh của nó đưa ra là như thế nào nha Thử một cái à, cái bản nhạc uh, phi nè Như cái này đi đây cái tiếng của nó nha mình thử xem là nó to hết cỡ là bao nhiêu nha khá là ok các bạn đó thì cái mình xong đánh giá về chất âm nha tại tay mình là tay à, tay gỗ thôi nhưng mà về cái à, tính năng sử dụng á thì mình thấy cũng được cái này mình chỉ biết là cái cái pin nó sẽ được bao nhiêu theo quảng cáo được khoảng 5 tiếng ha thì ờ, cái này á các bạn xài là trong trường hợp mà dụ như mình á mình phải meeting suốt ngày luôn mình phải đeo tai nghe cả ngày rất là mệt thì nếu mà có cái này nó giống như một cái ờ, một cái thiết bị mà mình vừa có thể nghe mà vừa có thể thể thoại được ha mà không cần phải đeo tai nghe ừ, và âm thanh thì nó cũng khá lớn nên là ờ, đôi lúc các bạn muốn nghỉ cũng muốn nghe tai nghe nữa thì các bạn có thể sử dụng cái này thì sẽ có những cuộc họp mà các bạn sẽ không được nói câu nào hết mà các bạn phải ngồi nghe ghi chép lại thì cái này rất hợp à, có thể nghe lại thỉnh thoảng người ta gọi mình mình trả lời một vài câu thôi thì cái này rất hợp còn nếu mà cái nào á trong cái cuộc họp mà bạn là người presenter á, thì mình nghĩ là nên sử dụng cái cái tay tay nghe ha nên cái tay nghe này. Đó thì cái clip này thực ra là chỉ dành cho những bạn nào mà work from home á à, còn bình thường nghe nhạc không ai mua cái này về nghe đó à. với cái này nó được thêm cái lợi nữa là nếu các bạn mà uh, đi ra ngoài á đi dạo chơi có thể đeo nó vô à, có cái dây nè đeo vô trong ba lô rồi vừa đi vừa nghe thôi à, không phải đeo tai nghe ừ, rồi clip bên đây thôi nếu bạn thích video mình nhớ like subscribe cho kênh của mình nhé cảm ơn bạn rất nhiều